Xin chào cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ à, review cho cả nhà à, một vị trí à, có tất cả các con đường đó là đường à, tuyến số 4 à, đường tuyến số 4 nằm phía phía bên kia, xa xa bên kia à, thì nói chung là mình sẽ đi ở đây thì ở đây nó bị khúc cho nên mình không nhìn thấy nhưng mà nếu mà mình đi ra này cái chỗ đây hôm bữa trước mình có review một cái à, review một cái chỗ à, cái video trước á là có cái cái, cái cột bê tông á của cái cầu á lên đó là tuyến số 4 cả nhà xem video đó là chắc thấy rồi tuyến số 4 ở đó con đường là con đường liên xã kết kết nối uh, từ uh, từ đường nhựa của liên xã mà ra cấp mắc á vào bưu mắc á thì vào đây là đường liên xã liên xã có tăng lợi rồi uh, từ từ vị trí này từ vị trí này con đường này là đường liên xã thì 26 m nha cả nhà rồi con đường này thì tới chỗ này có một ngã ba chỗ này có ngã ba vị trí này là ngã ba thì à, có một con đường nữa ngay đây đây đây là con đường này là con đường liên xã đi ra hướng Tân Tiến nha cả nhà đây là hướng Tân Tiến thì chúng ta đi ra từ đây tới vị trí à, đây tới vị trí mà thằng cháu mình đã đứng đây thì là tuyến số 4 như vậy thì tuyến số 4 nó sẽ cắt nó cắt từ vị trí đó đi thẳng ra đây là chỗ hôm mình có video mới video trước thì bây giờ mình đi ra luôn cho cả nhà thấy luôn con đường này cũng là đường liên xã cũng 26 m nhưng mà hướng này hướng ra Tân Tiến còn hướng à, lúc nãy là hướng Tân Lợi và Tân Hò đó. chỗ đó tiếng số 4 đúng không tiếng số 4 là cái cách hôm bữa mà mình lên mình quay video bên kia đúng rồi. anh này bây giờ cả nhà tháo luôn nha à, chỗ suối chưa làm công đúng không mình review à, như thế này cả nhà nhìn thấy nha hình như là gần à, mình review uh, bao gồm tất cả những cái tiếng số tất cả những vị trí của tiếng số 4 và những cái vị trí mà vô cùng đắc địa của những cái đường vành đai nhưng cũng như là đường liên xã mà uh, giáp tranh với tuyến số 4 hay là gần tuyến số 4 và những cái vị trí lô đất tuyến số 4 khá là đẹp cả nhà đây hiện tại mình đang đứng chỗ này là tâm của ờ, tuyến số 4 ở đây cái hướng này con đường này thì ra, ra tăng tiếng nha để thấy là tăng tiếng còn đây là tiếng số 4 Cả nhà thấy không ạ? Hướng này thì sẽ đi vào khu công nghiệp Becamec từ vị trí này vào khu công nghiệp Becamec tầm khoảng 4 km hoặc là 5 km trong trong cái khoang đó và cái kia là cái con suối ở cả nhà thấy á cái chỗ mà còn cây á là con suối nó chạy ngang tiếng số 4 này hiện tại trên tiếng số 4 có rất nhiều suối nha có rất nhiều suối và hôm trước mình có làm một cái video là à, một con suối rồi sau này còn nhiều con suối nữa mình sẽ làm và nói về địa hình thì tuyến số 4 á, là một trong những cái vị trí là những con đường có địa hình thấp tương đối và mặt bằng gọi là gần như uh, bằng phẳng và dễ làm nhất cho nên đó là tuyến số 4 sẽ được ừ, triển khai khởi công trước làm và thông tuyến trước thì dự kiến là tháng 4 năm 2022 sẽ um, thông tuyến và sau khi thông tuyến thì BK, BKMX sẽ khởi công à, để mà xây dựng ờ, khu công nghiệp luôn à, phía trong đó đang cái cây cả nhà thấy á đó. đây là hướng vào ờ, khu nghiệp BKMX rồi thì theo hướng này hướng ngược lại là hướng này thì hướng này sẽ đi ra đường DT 741 ra khu trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú và phía kia à, con đường tuyến số 4 này là có lộ giới là 42m và tổng chiều dài là 8,9 km đó, có thông tin là 8,2 thì 8,2 hay 8,9 thì nó nằm trong cái khoảng đó tại vì hiện tại à, tất cả thông tin mình tìm à, hiểu trên trên báo cũng như là những cái à, bản đồ quy hoạch thì có những bản đồ thì 8,9 có những bản đồ thì 8,2 nhưng mà đa số mình thấy 8,2 là nhiều đây là con móc móc của tuyến số 4 móc bên này chạy thẳng qua đây chạy thẳng qua đây qua bên kia có cái móc nữa tới chỗ căn nhà đây này ở cái nhà thấy không ạ chỗ căn nhà là cái cái mép của uh, bên kia của tuyến số 4 lộ giới là 42 mét Khu công nghiệp BKMX á, có quy mô là 6.300 hecta nha cả nhà. Và sẽ thuộc các xã là Tân Tiến, Tân Hò, Tân Lợi. À, xã Tân Lập nữa, Tân Lập nữa nha cả nhà. Đây. Đây là phương à, phương Nam và phương Gái. Đăng Hải Râu. Tiếng số 4 này nha cả nhà. Đây, đã được khởi công rồi đó. Tới đây rồi đó. Bây giờ chỉ cần à, cách đó là những cái đoạn mà đã đang, đang làm xin tâm hả đâu dẫn ra đi, đi đi đi đi lên dưới giường đi nha đâu lên đây lên đây đi đi lên xin tâm luôn cả nhà đang cái cây ơi cháu của mình nói uh, cái cây thì mình lên luôn cả nhà theo dõi nha mình bay thực tế như thế này đó cả nhà thấy luôn thì trước mình bay lấy cam rồi mình à. chỉnh sửa rồi như nói chung là uh, đẹp lắm còn bây giờ mình uh, không còn lấy cam nữa thì mình vây dài luôn cho cả nhà xem đó mà theo dõi đâu đường xuyên tâm xuyên tâm bao nhiêu mét phương 28 mét à, phương nói là xuyên tâm 28 mét tao bắt từ mép nào nhau phương chỉ luôn phương mép hả ừ. đó là đường 24 mét nha ơi đường 42 mét nha của tuyến số 4 tức là đỡ mà làm một con đường thì sẽ bắn tọa độ bắn tọa độ trên những cái uh, cây cao su mà hiện tại đang sống ấy. thì khi mà làm ở à, đây đây hiện ra đâu đây đây đây là đường xuyên tâm 28 m 28 m đúng không Phương à, đây là đường xuyên tâm 28 m nha cái nhà thấy không đã cái cây rồi này thấy không cả nhà tức là những cái bụi cỏ mà trống trống á là ngày xưa nó là cao su nhưng mà à, cái đường xuyên tâm đi đi ngang qua trên các cây rồi là được cắt cái này đó nhánh rồi còn đỡ này đây được hai mét còn dài cắt này xong nó hiện ra đây rồi mình ra đây xong mình mình vào tới lô đất kia luôn lô đất lúc nãy mình đi tàu xe đi đường này luôn được ờ, phương hay cỡ chơi luôn đi luôn ừ, bên qua thì hiện tại mình đang ờ, đứng vị trí là ngay ngã tư của đường ờ, xuyên tâm 28m và đường 42m tuyến số 4 đây hướng này là của đường 42m tuyến số 4 hướng ra DT741 trung tâm à, hành chính huyện Đồng Phú 90 độ là hướng này của đường xuyên tâm 28m và hướng ngược lại đây hướng ngược lại đây là hướng vào khu công nghiệp BKMX của tuyến đường số 4 ở à, cái nhà thấy không ạ à? đó khá là đẹp đúng không khá là dài rồi còn đây là hướng của đường xuyên tâm 28m đi ra kia như vậy thì chỗ vị trí mình đứng đây là ngay ngã tư nha cả nhà ngay ngã tư cực kỳ đất địa rất đẹp luôn rất đẹp và đâu đó thì à, có một căn nhà nằm à, ngay ngã tư của đường xuyên tâm 28m và bóng 2m như vậy thì à, căn nhà này tương lai khá đẹp á chắc là chủ nhà biết là chủ nhà không bán đâu giữ lại rất đẹp à, lên trên này không được à đi đường này không được à nó nó bị gì à mình coi thử đi được không đi đâm thánh qua đây chung là đi cũng được ở cả nhà nhưng mà bụi rậm à, để tránh uh, à, bụi rậm thì uh, không biết cái gì ở đây thì mình đi <laughs> đường số 4 cho nó dở thôi chúng ta quay lại đường số 4 nha chúng ta hướng uh, hướng vào khu công nghiệp Bicamex rồi khá là đẹp đúng không có ai có ai thích căn nhà này không cho mình hỏi thiệt là có ai thích ừ, vị trí căn nhà này không Phương như em em thích căn nhà này không Phương không có tiền mua thôi à đó. mình thì mình cũng rất là thích căn nhà này nha nhưng vấn vấn đề vấn đề là không phải của mình mà của người khác thôi ngày xưa nó là một căn nhà nằm trong rừng và không có không có tiềm năng gì hết nhưng bây giờ nó là mặt tiền của tuyến số 4 tính mặt tiền tuyến số 4 là dài lắm đó cả nhà đó, nó thực nếu nếu mà nó bên hông nhưng mà bây giờ thành nó nó thành là mặt tiền thứ số 4 rồi đó cả nhà thấy không đây hướng này hướng vào BKM làm khá là đẹp rồi và con suối nữa là xong các ai thích không mình đi review hồi sáng giờ được uh, ba vị trí rồi ạ toàn những vị trí mà ờ, đắc địa những vị trí mà uh, giao các các con đường với nhau đó, những vị trí giao các các con đường với nhau cho nên là tất cả những video của mình đều mình thấy là chất lượng ấy. còn cảm nhận của mọi người như thế nào thì um, tùy vào cái uh, nhận định cũng như là cái độ cọ sát độ cọ sát là sao ạ độ cọ sát tức là mình đã tới đây rồi mà mình mình hiểu về nó mình biết về nó cảm nhận về nó chứ còn có một số bạn chưa tới rồi nhìn thấy rừng cây như thế này phán đoán thì à, sai lầm như cái nhà rồi, la lốt này. Hai món. la lốt này gì à? Nướng thịt còn ngon á. Nhà này lô góc quá đẹp. Đường này hướng ra Tân Tiến nha, ngay chỗ kia là ngã ba. À. Chúng ta sẽ à, quay lại con đường ngay chỗ ngã ba này. Và chúng ta sẽ thấy lô đất. Lô đất này là 1,2 hecta Và nó nằm trên mặt tiền đường của tuyến xuyên tâm 28m cái tuyến xuyên tâm này khá là đẹp xuyên tâm này đi đi, đi vào căn nhà à, của lô đất đó luôn đó. nhà thấy không đây đây là lô đất của mình ở à, lô đất của mình nó nó, nó kết từ đâu phương kết từ kia hả lô đất ừ, của của trang sông này còn ờ, cái này còn cái này không phải hả ở nhà bên này là lô đất nào chị đây đường này hai mười chín hai sáu hai sáu mét gì đó nói chung đường này đường liên xã tao lô lô đất chỗ nào đâu Phương à vườn cao su kia đó hả à lô đất là vườn cao su cả nhà Ủa vậy còn còn còn còn phía trước này là sao? Phải của mình không? Không, phía trước không phải. À. à vậy là là lô đất mình đang nằm trên cái mặt tiền tiếng xương tâm thôi à chia hai ok cao su này phải của mình không hay là cao su này của người khác hả anh nghĩ cái này luôn chứ Phương nghĩ là cái này luôn chứ đâu phải phía sau thôi nè đó là nó chỉ có một ờ, phần chỗ này thôi còn là anh theo cao su à nói chung anh theo cao su tao hỏi lô đất thứ ờ, hỏi chủ nhà là biết liền cái gì cô ơi, cho con hỏi anh cho em hỏi cái lô đất mà của vợ chồng tăng xong á là, là tính từ mép nào tới mép nào anh từ cây nào ạ à? cái cây bự này tới là à, lên tao hết cái cây này cũng tới đường bương ừ. rồi sao nữa rồi đi ra phía sau đi thẳng rồi thẳng thẳng ra phía sau gần cái nhà của đường bương thành hết ra đấy luôn ừ. rồi sao nữa đi thành hết hết ra tới cái, cái kia đi sẵn tới suối có suối ra kìa. À là cái lô này cũng cũng mạch suối luôn hả? Ừ, à, kia là cũng bỏ riêng rồi đó. Nhà, à, nhà kia là của người khác. Cũng nửa nửa nửa sao? Cũng trên miếng đất này, này nhưng bán cho ta nửa sao rồi. À. Bán trước rồi. Bán trước rồi. Ờ, còn này là tới mấy anh chỗ này là chỗ hàm chia bên kia bên trên của người ta. Tại trong trong nhà người ta nhưng mà cao su là của mình. Cao su là của mình. À. à. nói chung là bao quanh cao su là của mình hết. Ừ. Còn trừ cái nhà kia ra Giờ của người ta. Người ta thôi. à rồi phía phía sau kia là suối cái cái cái cái nhà kia là của mình luôn không hay là của người ta hả Ờ, dạ, dạ là cái ranh, ranh cuối cùng là chỗ nào chị em với đường nước ờ, đường nước múc ở đây để thẳng có đường nước múc vuông luôn rồi nè đường nước nè dạ là em đi theo đường nước này ờ, dạ, ra ra ra tới suối em chạy ra coi thử đây này cả nhà à, mình xác định được cái uh, căn nhà có đường nước mình mình mình xác định được cái uh, vị trí cái uh, lô đất rồi nha ranh giới lô đất rồi cái đó là chủ nhà cả nhà chủ nhà cũ ba đó lại cho cho uh, vợ chồng ờ, trang xong rồi đó. anh này theo cái cặp máy này này anh này theo cái cặp cặp cặp mương này này đó đi ra đây đi ra đây 1,2 hecta nha cả nhà. Đây là cũng uh, thuộc uh, hai mặt tiền chứ không phải là một mặt tiền của tuyến đường hay xuyên tâm 28 m đâu đó đây và đây đó đây có con suối này có cái ranh giới này ở đây ngay ngay tư đây đó, đi tiến ra đây ra ra, ra con đường mà uh, liên xã 26 m đó ở tới đây tới cái chỗ vị trí con con suối này đó, đây là ranh giới đất của của mình này cả nhà thấy này đó rồi cứ, cứ cặp như thế này đi thẳng lên cặp như thế này để thắng lên để thắng lên tới ờ, hết cao su để thắng hết cao su đó mình vay luôn thôi chịu khó đi xíu hết cao su à, cả nhà mà ờ, muốn tìm hiểu thì cứ xem tiktok mình nha xem youtube á có muốn biết thông tin thêm thông tin gì cứ liên hệ mình đó cái nhà thang suối này nói chung là suối thì xa xa xa ra kia à ra kia là tiếng số 4 nữa kìa à ra đây thì mình chúng ta nhìn thấy được tiếng số 4 tiếng số 4 là bên kia nha cả nhà bên bên kia rồi lúc mà lúc nãy mình vay nó bị ấy á mình nhìn thấy kia kìa xa xa nói chung là ở đây còn uh, cây nhiều á thì không biết là cả nhà nhìn thấy à, trong cái video cả nhà nhìn thấy tiếng số 4 không đó nói chung là à, mình nhìn ra kia là thấy tiếng số 4 nha cái nhà kia rồi mình đi đây để thẳng ra đây cái nhà kia là của của đất của người ta còn lại cao su là của mình trong cái khuôn viên cao su này là của mình nha đó cái nhà hình dung được rồi đó mình vẽ như thế này là hình dung là được được ở cả nhà cứ như thế này đó là cái vị trí đất này nằm à, nằm những vị trí đất địa không à ở đây à, nguồn à, tất cả những cái lô đất vị trí đất cũng như là những vị trí mình review là những vị trí đất địa tiếp giáp các con đường ngã năm ngã tư đường 26m đường 28m và đường ờ, tuyến số 4 42m đó là những cái vị trí mình đã nằm ở gần tuyến số 4 nha còn những vị trí ở tuyến số 3 nữa mình chưa vay nữa sau này mình có nhiều thời gian mình sẽ vay nhiều hơn cho cả nhà đó cái xe đó của mình kia là nằm trên đường 26m và cái đường 28m này này đường 28m nó đi thẳng qua đây à, cái nhà đây đây là đường 28m này cho nên nó sẽ cách cách qua cái nhà này luôn có em đi rồi em đi tao mấy suối rồi nó nó nó ở đứng từ đây nhìn vào bên kia là tiếng số 4 không nhìn thấy luôn không ừ, tiếng số 4 này nè à, tiếng số 4 này nó chạy thẳng qua kia ừ, chạy thẳng qua kia đang làm lúc, lúc kia luôn đó dạ nhìn phía sau kia mình vào mình thấy tiếng số 4 đây tiếng 28m là đi qua căn nhà này luôn này cả nhà đúng không tiếng 28m là đi qua căn nhà tức là từ vị trí ờ, anh đứng đó chạy thẳng tới cái cây kia là tiếng 28m là cách là tiếng xương tâm 28m như 28m nha cả nhà nó sẽ cắt ra đây cắt ra cái chỗ vị trí mà trong trống mà lúc nãy mình đứng ở tiếng số 4 mình vây á nhìn, nhìn thấy á cả nhà cứ thấy ờ, cứ cứ cứ đây này cái này đoạn trống mà lúc nãy mình vay này ở nhà thấy không đó cứ thánh như thế này thấy như thế này thì nó sẽ đi tới chỗ cái cây này và đi vào căn nhà này luôn á là đi qua cái cây bự đó và qua cái căn nhà này qua tới cái chỗ đoạn mà à, phường đứng với à, anh trai đó đứng á lô đất của mình đây công viên này đó. rồi cái nhà chắc hình dung được rồi đó vị trí à, chỗ kia là ngã ba chỗ này là ngã tư à, bên kia là tuyến số 4 bên kia tuyến số 4 phía sau kia là con suối à, lô đất này à, có ờ, diện tích là 1,2 hecta rồi còn bờ mặt đây thì mình sẽ cập nhật sau cho cả nhà rồi cả nhà cứ xem tiktok của mình nha cái hướng này cái hướng này cái hướng con đường này thì sẽ ra cái đường liên xã mà kết nối từ Cốc Copmac đi vào khu vào đi vào khu công nghiệp Bicomac và cái à, cái cái cái, cái đường này này nó cắt ngang qua tuyến đường số 4 luôn cắt ngang qua tuyến đường số 4 luôn nha cả nhà à, tại tuyến số 4 nó cắt nó đi xéo xéo như thế này cho nên con đường này nó cắt ngang qua tuyến số 4 luôn còn hướng này thì đi à, đi vào cái đường liên xã Tân Hò mà ra cái cái đoạn mà trường trung học phổ thông à, à Tân Phú á hiện Đồng Phú á thôi mình review tới đây thôi được rồi cả nhà hình dung được rồi đó thì ờ, cả nhà cứ đăng ờ, ký kênh follow cũng như là chia sẻ để mà cập nhật thêm những cái thông tin về lô đất của mình cũng như là những vị trí mà mình sẽ review tiếp theo sau này thì hứa hẹn là còn có nhiều vị trí đẹp cho cả nhà nữa cả nhà cứ follow mình nha rồi thấy hay thì hãy cho mình một follow một chia sẻ một đăng ký kênh mọi thông tin thì cứ liên hệ mình và xin chào hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau hứa sẽ có những vị trí tốt hơn đẹp hơn hoặc là ngang ngứa những vị trí như thế này rồi chào hẹn gặp lại cả nhà